à, rồi chào mọi người nha cái nay thì mình lại sửa cái lo kéo khách nói là hát bình được mà bây giờ hát hết được rồi thì mình mở ra mọi người xem rồi nó lên ha lên nhưng mà bình nó, nó, nó báo hai cục mà nó yếu rồi nè rồi bây giờ mình sẽ mở qua DC ha đó là HDC không có được đây là máy nó này. <coughs> mình tháo ra thì mình thấy như vậy luôn nha ờ, nói khách thì khách nói là kéo lại nó bị ruột ốc nội có làm đâu nó kéo là ruột ốc mình cũng không biết đây thì bây giờ mình sẽ siết hai ngóc lại <coughs> mình hỏi chủ yếu rồi sợ đem đi rồi mình làm mình tra cho nó nhanh rồi mình cắm biển rồi mình coi vào xem có AC đó vâng. đây là rembon không có ha đây rút điện này trăm v không có thì mình à, kiểm tra lại cầu chì đi diode ha Trì rồi cầu Trì Đức ừ, giống hư Riot rồi rồi mình sẽ tháo ra ha mình tháo ra cho mọi người xem nó dễ rồi ở đây mình à, nói cái uh, dây điện qua ha nói dây điện nói dây điện thẳng qua dùng cái bóng đèn này đầu phải rồi vào đây mình sẽ à, cắm điện nha đây đây đây mình thấy nó sáng ẩn luôn không rồi như vậy là không được ha rồi mình sẽ à, đúc lượng à, đây mình sẽ kiểm tra rồi mình sẽ rút mấy chân này ra hết luôn trước tiên mình sẽ kiểm tra diode cầu trước nhé. rồi đây tháo ra này. kiểm tra thử nha có hai lần một chiều lên là ok rồi không lên không lên ở trong mà cũng vậy ha chiều chiều lên chiều không lên có AC là học tiệc đó không lên nha trời cái này tốt mình sẽ gắn vào trả lời y như cũ dương này dương xem được nhiều thứ này sáng thì sáng trưng thì là có khả năng giờ mình tiếp theo mình sẽ coi cái phép nó có chậm hay không đây là phép người đợi mình hút con này là cái con 13 50 ha Mm. ha rồi mình sẽ lấy hai con 13N50 ờ, mình thay vào thử cái nó còn chạm ở đâu nữa không <coughs> rồi đây cái mình đã thay vào à, mình có con mới thôi con này mình sẽ đo lại cho mọi người xem ha phép đo chân một g với chân ếch phép đo chân g chân ếch mà nó lên là dục không có kiểm tra gì nó hết rồi mình vào bên đây rồi ếch không lên ha rồi trở ve lại không lên đọc gì cho nó dễ nè chân hai chân ba nè que đỏ trên chân hai à, GDS GDS càng khó hiểu em rồi à, mình kích cái nè là là que hai số 2 á là chân à, que que đen chân số 3 là chân que đỏ lên mình xả nè đó, đó là hết lên đó, kích cái lên xả nè xả là chập chân một chân hai lại rồi đo là hết lên là tốt ha đây là mốt phép nha sẽ gắn vào thử nha thì à, mọi người mà sợ chạm chập thì à, gắn cái à, bóng đèn để gắn tải ha là nó sẽ không có bị chập à, cho dù kiểm tra nó còn chết hay không còn chết mình không quan tâm tại vì mình có tải rồi mình cũng không có sợ rồi mình sẽ cho nó đẹp lắm đo cho mọi người xem bằng nguồn nó ra chưa ha đỏ sáng không không đèn nó nháy lên cái nó tắt nha nó còn tích tụ để mình xả tụ cái cho nó nháy mình xuống nha à, để qua mình sẽ đo thử nguồn nó ra chưa hai chiếc chân ngoài 17 v nha nguồn cấp trước rồi nguồn cấp cho công suất à, nguồn bị nhảy ha nhịp lấy đồng hồ số để cho dễ nhìn rồi mình đi à, đo nguồn sạc nguồn cấp trước mình sẽ cái gì vậy đo bên nào nó cũng nằm quạt dưới vậy sạc là ok ha không có bị nhịp không gì hết rồi còn cái nguồn à, nguồn sức nguồn sức chưa chưa được tới điện chạy điện vô cái gì? chạy máy tôi không điện vô cái, nổi lên đâu có chưa có được được rồi điện đây ở đây à, khi mình đã khắc phục được nha đây cái lỗi mà nó bị chập chờn à, để mình à, dựng lên nha dựng lên cho nó, nó gọn rồi mình cắm điện nha rồi, để mình đo cho mọi người xem ha rồi mình nói cái bệnh của nó để ủng à, hộ đây nha Và mình để cái bàn thang ra là 200 nhé rồi đây cái đây là cái nguồn sạc à, 17.5V nha không nhúc nhích luôn nha Ok và cái nguồn cho công suất 46V à, 46V nó dao động nhấp nháy nhẹ nhẹ thôi giờ này 46.7 nè đứng luôn nha rồi vậy là nguồn đâu rồi nguồn tốt mình đo lại cái này nha này là 17V nè ok ha rồi cái này 46V rồi mình cũng điện nha thì ở đây à, cái tình trạng mình nhấp nháy nhấp nháy nhấp nháy như vậy á à, cái tình trạng mà nó nhấp nháy nhấp nháy như vậy thì à, nó có nhiều nguyên nhân à, có nhiều nguyên nhân để mà nó bị à, nguồn lên rồi tắt nguồn lên rồi tắt à, trước tiên á thì đối với cái bệnh này á, thì mọi người à, nhấp nháy nha mình đang nói nhận nhấp nháy chứ mình không có nói vụ mất nguồn nha nguồn ra nhưng mà nhấp nháy thì cái điều đầu tiên á là mọi người kiểm tra cái tụ lọc này nha mình che may nguồn cái cái tụ lọc này nó à, có đủ nguồn nắng nguồn có đủ hay không ha nó tầm còn à, cái nữa đó là mọi người phải kiểm tra cái con cái con trở hồi tiếp ha con trở hồi tiếp thì ở đây à, mình là 473 nè để mình kéo cao lên cho mọi người xem là cái chân cái má của cái à, chân chân tù lộc nè à, để mình lấy nét nha đây nhức nhức nhức nhức nhức đầu à. đây nè cái cái dàn trợ 43 này để mình lấy viết đi ha mình lấy viết mình gạch lên cho mọi người xem rồi đây lại dần trở hồi tiếp nè 473 nó nó đi nguyên một cái đường này luôn mình lấy cái tay đây nè 43 nè mọi người thấy không nó chỉ đứt một con hoặc rỉ một con thôi rỉ một con thôi là nó bỏ cái đầu nó bị giật liền thì ở đây là mình làm thịt cái con này nó chập chờn đúng một con mình tháo 7 con ra luôn nha đó, ờ, mình tháo đâu được coi bạn 2 3 4 5 6 6 con mình tháo 6 con này ra nhưng mà ok hết chỉ duy nhất cái con đầu vào ngay cái con 300V này đây nè ngay cái con này là mình thay đúng con này thôi nha còn mấy con này mình tháo ra rồi mình gắn lại thôi không có gì cả rồi cái đó là hai hai à, hai cái bước rồi này để mà tránh cái tình trạng mà chập chờn ha rồi cái cái thứ ba cái thứ ba nữa là đây là cái cái con tụ này đồ sung này nó mà khô cái gì nó cũng có cái tình trạng về ha à. thứ tư á là coi lại cái hồi tiếp ha. hồi tiếp lấy từ cái con ờ, ở đây ở đây thì lấy cái hồi tiếp ờ, từ điện trở nha cái này nó không có cái con 431 ờ, thì nó mọi người chỉ cần dò những cái con hồi tiếp của con 417 7k này 47k này lấy từ hồi tiếp này còn những cái dòng nào mà nó có cái con 431 á thì mọi người dò từ cái con 4 431 còn tiếp về rồi ờ, cái phần này thì ờ, so áp cũng bị nhưng mà ít lắm so áp thì mọi người tính từ con 817 ha rồi vậy thì ở cái mạch này ở cái mạch này nguồn à, nguồn hoàn toàn không ra ha nhất là nó bị đứt cái cầu chì đây đây đất cầu chì mình đã nói lại nha rồi cái thứ hai là mình đã thay hai cái con MOSFET hai con MOSFET 13N 50 13N50 ha mình đã thay hai con này và khi mà nó thay xong cái điện nó ra nó nhấp nháy nhấp nháy thì mọi người kiểm tra cái con 4 473 à, ha 47 kg thì ở cái cái ban này thì à, nó bị hư cái con đầu đầu tiên ha nó bị nháo nháo nháo nháo mình đã thay rồi ok luôn và nguồn ra ổn định à, còn mọi người mà làm mà hai cái bước này mà chưa được cái nữa thì mọi người kiểm tra cái chân hồi tiếp ha hai cái con à, một cái con trợ con um, à, diode nè con diode hồi tiếp nè diode hồi tiếp kiểm tra con này luôn và kiểm tra luôn cái con tuột lục xuống ha rồi vậy là mặt mình nó ok ha vậy thì mình sẽ chùi cửa lại cho nó sạch rồi mình chùi sạch rồi bây giờ mình sẽ gắn vào ha gắn vào thử nó như thế nào gắn luôn đi gắn xong đi rồi cái mình mở cho mọi người xem à, chuyển thử coi đang nặng dữ vậy mình đo cái nguồn sạc ở đây nè đây mày có không nha cái vào bluetooth nó không liên quan gì tới nguồn đây. đo ở đây là cái này ở đây nè à. đây nha có 14V năm nha vậy là cái này nó sạc được rồi đó rồi còn cái bầu bluetooth này nó nó lai like. À. đâu rồi bây giờ mới được nữa rồi vậy thì mình sẽ à, bỏ xuống dưới mình à, cắm thử nha thử nó tiếng như thế nào đợi mình tí đây à, đây là mình à, cắm vô nè bây giờ mình sẽ mở thử nha Thank you. cái bình à, nguồn điện DC này thử nè à, anh dẫn hát nha vậy thì à, AC AC và DC là ok ha dẫn hát rồi chúc mọi người thành công nha chào mọi người